mình chiều mình có cho anh em nằm cái trận thằng Indo thì mình cho chốt kèo U22 Indo cho anh em à cho anh em nằm U Indo chấp 2 nè hiệp 1 anh em nằm Indo chấp 0,75 thì anh em đã húp full cái mã kèo này Indo ăn với 3 31 nha anh em 30 30 thì anh em đã húp full mã kèo này rồi còn cái kèo thằng thằng uh, West Ham và thằng uh, Kittle Ballet nè thì mình cho anh em nằm à, tài 2.5 2,25 và tài hiệp 1 0,75 thì cái trận này trong hiệp 1 25 phút là anh em đã húp kèo rồi đó anh em húp full cái trận này còn team đáp Leipzig thì mình mới vừa chốt kèo cho anh em thì uh, anh em uh, vừa đã chơi xong cái trận uh, à, West Ham thì tới trận Leipzig thì anh em thấy trong nhóm của mình á, tới cái lúc mà có cái mã kèo chính xác thì mình cập nhật cho anh em cái tỷ lệ ăn rất là cao thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký trang để mình đưa anh em vào nhóm để anh em có thể húp thêm nhiều mã kèo hơn nữa chứ không phải riêng một hai ba trận kèo đó thì gần tới giờ bóng đá lăn á, thì mình mới cập nhật lên nhóm cho anh em không thì anh em cũng đã thấy đó những cái mã kèo mà mình cho anh em chỉ có mới khởi đầu ba trận thôi mà anh em đã húp hai trận rồi còn trận chuẩn bị ra sân thì bây giờ mình sẽ nhận định thêm cho anh em cái trận đấu à, vòng thứ 34 ngoại hạng hàng Anh đó là trận của thằng Fulham và Man City diễn ra vào lúc 8 giờ 8 giờ nha anh em 8 giờ ngày 30 à, tháng 4 thì anh em có một cái cơ hội nghỉ lễ để anh em có thể xem được nhiều trận đấu hấp dẫn ở vào ngày 30 tháng 4 hơn nữa nha. Thì anh em thấy trên màn hình của anh em á, là cái đội hình ra sân của hai đội. Bên phía thằng Fulham ra sân với sơ đồ là 4231, bên phía Man City chơi với sơ đồ là 3241 thì anh em thấy hàng công cao nhất của Man City vẫn là Erling Haaland nè. Jack Grealish đá cánh trái và bên, bên kia Riyad Mahrez đá vị trí cánh phải thì anh em thấy thằng Man City vẫn tung ra với cái đội hình cực kỳ mạnh để dự để có thể lấy được cái chức vô địch ngoại hạng Anh nha anh em thì anh em biết vị trí trên bảng xếp hạng của thằng à, Man City rồi. Đó nó đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 73 điểm sau 31 vòng đấu trong khi đó Arsenal nó cắt tới hai vòng đấu mà nó chỉ mới có 75 điểm thì nếu mà Man City thắng trong trận này Man City sẽ vươn lên vị trí đầu bảng là chắc ăn là Man City đã lọt cái chức vô địch vào tầm tay của Man City rồi. Đó thì mình còn thằng Fulham đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 45 điểm sau 32 vòng đấu. Nói chung á thì thằng Fulham nó đang có một cái vị trí an toàn trên bảng xếp hạng rồi. Chắc ăn có thể trụ lại ngoài hàng Anh mùa sau có thể thi đấu ờ, ngoài hàng Anh tiếp tục rồi. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy trong cái trận rồi thành tích bên phía Arsenal trước nha anh em. Arsenal trong 10 trận gần nhất chưa có một trận thua nào hết. Đây anh em quan trọng là anh em nên nên xem những cái trận này Arsenal chưa có một trận thua nào trên mọi đấu trường luôn nha từ đấu trường C1 tới đấu trường C2 à, ờ, tới, ờ, đấu trường ngoại hạng Anh thì trong khi đó anh em thấy thành tích mà chơi trên sân khách á thì Arsenal chỉ có hai trận chơi trên sân khách gần nhất đã trước sau thâm tên trên đấu trường ngoại hạng Anh á, thì ờ, Man City có thắng với cái tỷ số là 4-1 nè à, và hòa một điều với thằng Bayern trên đấu trường cúp C1 còn trong khi đó bên phía đội chủ nhà là Fulham thì anh em thấy Fulham có một cái chuỗi trận là 10 trận gần nhất thì Fulham chỉ mới thắng được hai trận thắng thằng Leeds là thắng thằng Everton. Thì nói chung Fulham chỉ thắng được những ông yếu hơn thôi, những ông mạnh hơn giống như thằng à, Man City đồ thì Fulham không có một cái cửa nào để vự dự với thằng Man City hết. Trong khi đó trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong 4 trận đối đầu gần nhất đây nè. Đó, những bàn thắng luôn nghiêng về phía Man City Man City toàn thắng 4 trận, hai trận trước đó thì Man City thắng với 2-0 3-0 nè, trước đó 4-1 và 2-1 thì anh em thấy Man City nó có một cái phong thái cực kỳ mạnh trong khi đó thằng Fulham đối đầu không có khi nào ăn được thằng Man City đó. Thì anh em phải nên nhớ là cái vấn đề là anh em nên đầu tư vào cái đội nào mà anh em vẫn cho anh em nằm cái mã Man City nhưng mà anh em nằm sao cho nó hiệu quả trong cái trận đấu này. Thì mình sẽ tiến vào cái phần cái trận gần nhất á, trên đấu lượt đi của ngoài hàng Anh á, thì anh em thấy thằng Man City có thắng với tỷ số 2-1 nè. Trong khi đó trận đó thằng Man City chấp tới ờ, tỷ số là 2 lần mà hiệp 1 là một điều. Anh em thấy thằng Man City trong cái trận đó bị thẻ đỏ vào phút thứ 26 nhưng mà thằng Man City vẫn có thể ăn với cái tỷ mã tỷ số là 2-1. Đó thì anh em quan trọng là nên nhớ. Trong khi đó thằng Man City nó bị thẻ đỏ phút 26 nhưng mà nó vẫn có ăn được mã tỷ số 2-1 là anh em biết thằng Man City nó mạnh tới cỡ nào. Góc trong cái trận đó thì anh em thấy góc 9-0 nghiêng về bên phía Man City thì anh em nên đầu tư vào cái mã kèo gì trong trận này Man City chấp góc đó Man City chấp góc thì cái tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn ở trong khi đó cái hàng cánh của bên phía Man City trong cái trận này á, thì anh em thấy có một cái sự góp mặt của ai đây anh em thấy có sự góp mặt của Rajat Villis nè trong khi đó có Riyad Mahrez nữa thì anh em thấy hai cái thằng này đá bên hai bên cánh thì anh em cứ nên nằm thằng Man City chấp góc thì cái tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn đó thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong trận này cho anh em thì anh em thấy um, Fulham và Man City thì nhà cái đang đánh giá cao cực kỳ cái phong độ và với lại cái thành tích và với lại tranh cái chức vô địch ngoại hạng Anh của thằng Man City thì nhà cái đưa ra với mã kèo là Man City chấp 1,75 và tài xỉu 3. Đó, tài xỉu thì mình không cho anh em vào vội mà mình chỉ cho anh em vào cái mã kèo Man City trong cái trận này và vào mã kèo 1.5. Nếu mà Man City nó có thắng với cái tỷ số là 2-0 á, anh em vẫn hút trọn kèo đó ba không thì anh em cũng vẫn húp trọn kèo tại sao mình cho anh em nằm một bảy một chấm năm thì anh em nào chơi trang giống như mình thì anh em có thể vào cái mã kèo chấp 1.5 thì cái tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn còn anh em chơi ngoài quả thầu quả cò trong trận này thì thằng thầu thằng cò nó sẽ đưa cho anh em cái mã kèo là Man City chấp hai trái ăn chín hoặc là ăn chín 95 đó anh em bắt buộc phải đá chứ anh em đâu còn chỗ nào để anh em đá nữa đâu trong khi đó anh em có thể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 Man City chấp 3.5 góc đó quan trọng là hai cái mã kèo màu đỏ mà mình để trên màn hình cho anh em anh em cần phải nên vô mạnh tay anh em vào thêm cái mã kèo Man City chấp 1 1,75 góc hiệp 1 đó anh em chỉ cần vào hai cái mã kèo này thôi còn cái mã kèo này anh em chỉ vào vào trụ trụ cho hai cái mã kèo này đó anh em nên vào ba cái mã kèo này để anh em đầu tư còn đây là mình nhận định trước cái trận đấu cho anh em nên nó chỉ mới có một sơ bộ một vài cái mã kèo thôi còn cái lúc mà ra sân chính thức á, thì anh em cũng mới biết lúc có đội hình chính thức mình sẽ cập nhật cái kèo chính xác hơn và cho anh em để nhiều mã kèo hơn tài xỉu nè hiệp 1 hiệp 2 nè đó để anh em có thể đánh được nhiều mã kèo hơn còn bây giờ cũng mới chỉ là nhận định sơ bộ qua trận đấu cho anh em thôi thì để để cho anh em những cái mã kèo cơ bản nhất để anh em đầu tư những cái mã kèo mà dễ ăn nhất trong trận này để anh em đầu tư thôi còn giống như anh em thấy cái trận mà <clears throat> cái thằng Leipzig mình nhận định cho anh em 1 2 3 4 bốn cái mã kèo chứ không phải chỉ riêng ba cái mã kèo đó thì bởi vậy anh em muốn chơi được nhiều mã kèo mà mã kèo chính xác hơn á thì anh em cứ nhắn tin trực tiếp qua cái Zalo của mình hoặc là cái Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn anh em á một cái cách để anh em vào nhóm của mình anh em đầu tư được nhiều mã kèo hơn chứ không phải anh em chỉ chơi được một hai mã kèo nhưng mà nhận định trước cái trận trận đấu đâu đó mình nhận định trong video này á chỉ là nhận định sơ bộ mã kèo cho anh em tham khảo thôi còn anh em muốn mã kèo chính xác thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng vip 09 của mình mình sẽ hướng dẫn anh em đăng ký trang nè đưa anh em vào nhóm để cho anh em nhiều mã kèo để anh em chơi hiệu quả hơn đó thì à, anh em cũng biết rồi rất trong rất là nhiều video mình video nào mình cũng đề cập tới cái vấn đề anh em đang chơi ở ngoài rất là sai trái thì phiền anh em muốn đầu tư hiệu quả thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cho mình mình hướng dẫn anh em đăng ký trang cái đó là mình đang hướng cho anh em một cái con đường mới để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất trong cái trận đấu đó